Xin chào tất cả anh em Ở cái clip này tôi muốn giới thiệu với anh em về một cái cách chơi bầu cua rất là hiệu quả và có cái sự chính xác của nó gần như là tuyệt đối 100% Khi vào chơi anh em chỉ cần đưa được một hột này vào và đưa cho ai sóc cái cũng được hoặc là anh em trực tiếp làm cái cũng được và bên ngoài chúng ta cầm một cái cục dung đây nó cái cục dung của nó trong số 3 hột này chỉ cần một hột thôi đưa được một hột vào à, tay chúng ta cầm ờ, cái cục dung này rất là nhỏ Đó. cái cục à, báo dung sáu mặt này nó sẽ báo cho anh em biết được đủ sáu mặt của cái bộ hột bầu cua này và đây nó là những cái nhịp dung để cho anh em ờ, biết được và phân biệt được khi đưa vào những cái sòng sới và anh em nào cần tìm hiểu muốn sở hữu cái bộ hột bầu cua có dung sáu mặt này có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại đây 0844 555 559 đây, số điện thoại của tôi đây. tôi xin ờ, nhắc lại là 0844 555 559 về cách chơi của nó thì rất là đơn giản khi anh em đưa được cái ờ, hột này vào và bên ngoài chúng ta cầm cái cục dung thì máy đây là cái cục dung của nó sẽ báo cho anh em biết được sáu mặt của cái bộ hột này bây giờ tôi sẽ để cái cục rung vào đây à, cùng với lại anh em cảm nhận cái nhịp rung của cái bộ hột này xem nó có tính chính xác và hiệu quả như thế nào đây là nhịp rung của nó giờ tôi sẽ test thử cho anh em xem à, xin lỗi tôi chưa bật công tắc bây giờ tôi sẽ bật công tắc lên Đó. khi bật lên thì nó sẽ rung một cái nó máy rung rất là êm người ngoài hoàn toàn không thể biết được và khoảng cách từ hột cho đến máy rung rất là xa còn một điều nữa đây là loại chip mới đặc biệt có thể xuyên qua được cả thau nhôm anh em nhìn thấy tôi đang sử dụng cái đĩa nhôm này như bây giờ nó là không dung không dung có nghĩa là có con gà anh em đó chính xác một gà một bầu và một cua bây giờ là một ngắn một dài anh em nhé một ngắn một dài có nghĩa là con cá đó một cá có một con bây giờ là một cái dài một cái dài tất nhiên là có con cua anh em nhìn con cua rồi đó đặt một con cua lên hai con cua bây giờ là hai cái ngắn anh em ạ hai cạnh ngắn tất nhiên là có con nai đó một nai một bầu và một cua bây giờ là không dung anh em không dung tất nhiên là con gà đó đặt một con gà lên ba con gà anh em thấy chính xác không tôi tiếp tục bây giờ là một cái ngắn một cái dài một ngắn một dài tất nhiên là có cá rồi đặt một con lên hai con hai cá và một gà bây giờ là một ngắn một dài tất nhiên là có cá rồi Đó, một cá và hai cua hai cái dài hai cái dài à, có con bầu anh em nhé hai bầu và một tôm bây giờ không dung không dung tất nhiên là có gà đó một gà một bầu và một cá đấy là về cách uh, chơi còn cách sử dụng thì đơn giản thôi trong ba cái hột này thì tất nhiên nó sẽ có một cái hột gọi là hột uh, không trong số 3 hột này nó sẽ có một cái hột là hột báo dung còn hai hột kia nó chỉ là hột thường thôi nên khi vào chơi anh em chỉ cần đưa được một cái hột bảo dung vào đây là cái máy bảo dung của nó cách chơi cách bảo quản thì rất là đơn giản anh em sẽ bật công tắc lên và thử cái hột nào là hột bảo, bảo dung đó bay đây nó là hột bảo dung của nó ở đây khi bảo quản thì anh em hãy nhớ hãy để cái mặt nào không dung mặt